Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty điện tử Tần Tuân Casino. Thì à, thưa anh em này, thưa anh em, hôm nay à, tôi xin phép được uh, trưng bày một số dòng sản phẩm của Tần Tuân Casino ra đây cho anh em xem nhé. Rất là nhiều sản phẩm. Đấy. Anh em mà uh, yêu thích cái dòng sản phẩm nào thì có thể uh, liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình đây này, 0844 17 từ cái 9 để uh, đặt hàng nhé. Đây là các dòng máy đánh bài này ví đổi bài này Đấy. điện thoại đổi bài kính áp tròng nhìn xuyên bài cũng như là áo đổi bài Đấy. áo thun nhá áo phông có rất nhiều áo sơ mi rồi rất nhiều loại Đấy. đây này anh em nhìn này. rất nhiều loại để anh em lựa chọn nhá anh em mà đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình Đấy. điện thoại hotline 0844 1749 hoặc là kết bạn zalo với mình nhé ừ. đây trưng bày cho anh em xem này Đấy đây là một số dòng sản phẩm cơ bản thôi còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác thì à, anh em à, có thể lên trực tiếp à, cơ sở của Tấn Tuân Casino Đấy. Tấn Tuân Casino hiện nay đang có hai cơ sở chính đó là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông Đấy. anh em ở gần các cơ sở nào thì có thể lên trực tiếp cơ sở để tham quan kho cũng như là test thử tất cả các dòng sản phẩm nhé anh em Đấy. bên mình sẽ có những người thầy người thợ tiếp đón anh em hướng dẫn anh em cách chơi từng cái dòng sản phẩm cụ thể như thế nào Đấy, kết hợp với cuộc chơi sao cho nó hợp lý à, để mình lấy thử một dòng sản phẩm ra test cho anh em xem nhé Đấy, đó chính là chiếc điện thoại đổi bài ừ, đây cái mẫu này là mới về hôm xưa thôi anh em rất là cao cấp đây là cái con điện thoại đổi bài rất là cao cấp này anh em ừ. để đây cho anh em xem nhé hộp nước đoàn hoàng bảo vệ à, đầy đủ Đấy. test thử luôn cho anh em xem để cho anh em cảm nhận thấy cái con điện thoại đổi bài này nó hiệu quả như thế nào với các dòng như là ví đổi bài này Đấy, áo đổi bài mỏ đổi bài Đấy, quần đổi bài có thể các anh em đã biết nhiều đúng không đã được tiếp xúc nhiều cũng như là đã được chơi nhiều thì à, nhưng mà riêng cái dòng à, điện thoại à, đổi bài này chắc các anh em chưa được ít anh em được biết đến đúng không ạ vì đây là một cái dòng sản phẩm rất cao cấp mà không những cao cấp mà nó còn rất là khan hàng anh em ạ Đấy. hàng của cái con điện thoại đổi bài này rất là hiếm ừ. trước đây thì tấn tuân casino có thể về được một số dòng sản phẩm mà có thể nghe gọi lắp sim và nghe gọi bình thường được nhưng mà hiện nay thì đang dịch nên ờ, ờ, hàng về rất là cũng khó khăn Đấy, bên người ta cũng khó khăn thế nên mình cũng ờ, chỉ về được một số con điện thoại à, đổi bài không nghe gọi được thôi anh em ạ rất tiếc là nó không thể lắp sim và nghe gọi bình thường nhưng mà nó ngụy trang rất là tốt cho anh em vì nhìn này mẫu mã thiết kế là hàng 11 nhé đấy mẫu mã này không khác gì một con à, S5 bình thường đấy điện thoại Samsung S5 ừ. test thử cho anh em khả năng tráo đổi hút nhà bài nhé rất tuyệt vời à, với con điện thoại đổi bài này anh em mà chơi liêng ba cây hoặc là bài cào thì đảm bảo với anh em luôn tỷ lệ chiến thắng luôn là 100% lật này 5 này đấy hút luôn này bốn này cháo đổi rất là ok ha à. ừ, thấy chưa em chỉ để lại miệng không kịp nhìn luôn Đấy, rất nhanh một ừ, chỉ trong cái chớp mắt thôi là nó đã đổi được bài rồi Đấy, thì nó sẽ kết hợp với anh em chơi anh em nào mà chơi các bộ môn như là liêng ba cây bài cào đấy cháo đổi bài thì anh em cũng đã biết rồi đấy rất là tuyệt vời luôn ừ mình đang có cân lá 5 nhé nó tép trong ví đúng không đây cho anh em xem một ví bán bài mà anh em à, anh em nào mà chơi liêng nhé hoặc là <clears throat> chơi liêng đi cho ví dụ bán bài như thế này cho anh em nhé đây chẳng hạn đây là bài anh em đúng không ạ khi anh em chơi liêng này cách chơi này anh em phải hao được một cái lá trong cái cuộc chơi này anh em phải hao được một cái lá vào trong điện thoại anh em nhớ cho tôi là phải hao được một lá vào trong điện thoại để mình có lá trao đổi đấy. cách hao thì cũng đơn giản thôi anh em muốn hao lá nào thì anh em check hình chữ V này cho tôi này đấy check hình chữ V một góc rất là nhỏ anh em đưa lại điện thoại đổi về là nó sẽ tự động hút đấy. đưa lại cái khe này khe khe hút nhả này nó sẽ tự động hút đúng không anh em hút là anh em sẽ trao đổi được vừa nãy mình đã hao một lá năm vào đấy thì à, đây anh em gặp một cái bài như thế này anh em chơi à, bộ môn liêng đi chẳng hạn liêng ba cây hoặc là bài cao, đấy chơi mà gặp một cái bán như thế này thì anh em nói cho mình xem là có gì để nói nữa không ạ có gì để chơi nữa không đấy hai điểm bọ hai điểm bài như thế này thì à, à đánh với ai đúng không ạ nhưng mình sẽ giúp anh em này anh em cứ ngồi tố tiền đi đấy, mình chơi liêng thì có cái thời gian tố đấy cách đổi này để hơi chéo chéo thế này nhé đấy, anh em nhìn cho tôi muốn đổi cái nào thì để xuống cuối để hơi chéo chéo đây khen đổi ở đây Đấy, làm chậm cho anh em nhìn này em đưa lại rút ra rất là nhanh thôi một cái thao tác đơn giản và anh em đã trở thành một bài sáp 3 năm làm lại cho anh em xem nhé tay khéo léo che đi là được Đấy. <coughs> tay anh em khéo léo che đi Đấy. tay anh em một cái thằng, anh em có thể làm cái hư chiêu gì đấy một là vào tiền đấy anh em vào tiền đấy anh em cầm vào tiền nhưng mà tay anh em khéo léo che chắn nó đi một cái hư chiêu giúp anh em à, <clears throat> đánh lừa sự chú ý của người ta thì anh em sẽ đưa một cái tay này anh em cầm bài chéo cho tôi nhé cầm chéo chéo như thế này em đưa vào ok Đấy, rất nhanh rất nhanh và đơn giản bài anh em trở thành một bài sáp 3 năm à, chơi liêng gặp sáp thì anh em đã biết đấy rất là khó có ai có thể à, thắng được mình nữa đúng không để gặp được một ván sáp rất là khó khăn rồi đấy. gặp ván liêng đã khó gặp ván sáp còn khó hơn đấy vậy mà anh em có thể được sáp rất là đơn giản bằng một cái thao tác cháo bài đơn giản như thế đấy. một cái sáp 3 năm thì à, đấy rất là đơn giản thế thôi đấy áp dụng vào liêng ba cây hiệu quả nhất anh em anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để gặp những người thầy người thợ bên Tuấn Tuân Casino ta sẽ hướng dẫn anh em cách chơi như thế nào cụ thể ra làm sao hoặc là anh em có thể ấn đăng ký kênh cho tôi đấy trong kênh của tôi đã có những cái video hướng dẫn anh em chơi con máy đánh bài này, à, điện thoại đổi bài này ví đổi bài áo đổi bài cũng như là tất cả các dòng sản phẩm à, của Tấn Tuân Casino một cách cụ thể nhất anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh xem các video nhé à, đấy rất là đơn giản như thế thôi đấy nhưng mà sự đơn giản nó lại đem lại một cái hiệu quả lớn đấy thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi video thì à, cũng chúc anh em là luôn may mắn chiến thắng trong các cuộc chơi bài bịp của mình đấy, xin cảm ơn anh em chào anh em nhé